nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần đầu tiên của năm Tân Mão 2023. Lời đầu, tôi xin kính chúc toàn thể quý đầu tư có một năm 2023 đầy thành công, chốt lời rực rỡ. Như quý biết, à, những phiên cuối năm 2023 của chúng ta trước Tết âm lịch nhé, thì là là những phiên tăng giá khá là mạnh của thị trường. Tuy nhiên, cái việc tăng giá này lại tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu blue blue chip trụ cột chứ không có độ rộng của toàn thị trường. Một số nhóm ngành à, đã được đẩy mạnh bằng những tin đồn đoán, ví dụ như là nhóm đầu tư công hoặc là nhóm được hưởng lợi do xuất khẩu, nhóm được hưởng lợi do uh, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng giá, nói chung vân vân và mây mây. Từ chung lại thì hiện nay đang không có một cái câu chuyện nào rõ ràng cho thấy cái bức tranh tổng thể năm 2023 sẽ sáng sủa hơn năm 2022. Có thể nói là như vậy. Và đà tăng của thị trường liệu sẽ kéo dài đến đâu? bao giờ thì nhịp tăng này sẽ ngắt đấy là những câu hỏi thường trực trong đầu nhà đầu tư hiện nay thì trước khi chúng ta đi vào phân tích chi tiết cái tuần tới và những cơ hội cũng như rủi ro trong thời gian tới chúng ta sẽ điểm qua tin tức thế giới cũng như là tin tức của Việt Nam ảnh hưởng thị trường trong thời gian tới xét về tin tức thế giới nhé thì tuần tới chúng ta sẽ có thông tin khá là quan trọng đó chính là cuộc họp FOMC. Bên cạnh đó thì cái tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cũng được công bố trong tuần tới. Có thể nói tuần tới là một tuần rất nhiều thông tin đáng chú ý của thị trường. Tuần trước đó thì chúng ta biết là trong thời gian chúng ta nghỉ Tết, Mỹ cũng có một thông tin nó khá là đáng chú ý, đấy chính là thông tin GDP của Mỹ. GDP sơ bộ quý 4 thì như chúng ta biết là cái GDP sơ bộ quý 4 của Mỹ là tăng 2,9%. Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ khá là mạnh. À, và chính vì nền kinh tế Mỹ mạnh thì nó cũng tạo ra một cái áp lực. Đó là hoàn toàn Fed có thể tiếp tục duy trì cái chính sách diều hâu để vì chúng ta biết ưu tiên hiện nay số 1 của Fed chính là kiềm chế lạm phát chứ tăng trưởng không phải là ưu tiên mục tiêu hàng đầu. Chúng ta biết mục tiêu của Fed thì luôn là hai mục tiêu, đó là vừa kiềm chế lạm phát và hỗ trợ kinh tế tăng trưởng nhưng tại những thời kỳ nhất định thì Fed sẽ đặt ưu tiên hàng đầu lên là nhiệm vụ gì. Khi lạm phát ổn định thì ưu tiên hàng đầu của Fed chính là hỗ trợ kinh tế tăng trưởng. Nhưng trong thời buổi mà lạm phát đang quá cao như hiện nay thì ưu tiên hàng đầu của Fed lại chính là kiềm chế lạm phát. Do vậy mục tiêu tăng trưởng không được không được đặt lên hàng đầu. Và đặc biệt trong bối cảnh và nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, quý 3 tăng trưởng 3,2%, quý 4 tăng trưởng 2,9%, cả năm tăng trưởng đâu đó tầm 1% thì nó cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang rất là mạnh mẽ, chống chịu tốt cho cho những đợt tăng lãi suất của Fed thì hoàn toàn sẽ củng cố thêm cái quan điểm diều hâu, tức là tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed mà tuần tới chính cuộc họp tuần tới của Fed sẽ là câu trả lời cho chúng ta. Trong tuần tới này thì cả thế giới sẽ nhìn về Fed rồi. Chúng ta biết là vào đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm À, Fed sẽ có cuộc họp. Trước đó thì vào tối ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có chỉ số PMI, à, IFN chỉ số PMI sản xuất của Fed à, của nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục đứng dưới 50%, đứng dưới 50, tức là đây là tháng thứ ba liên tiếp nó cho thấy sự suy giảm trong khối sản xuất của Mỹ sau đó thì chúng ta biết là cuộc họp FOMC của Fed hiện nay thì giới chuyên gia đang dự kiến là Fed sẽ tăng lãi suất là 0,25%, đưa mức lãi suất của Fed lên mức 4,5 đến 4,75. Theo cá nhân tôi thì tôi lại có quan điểm nó khác các chuyên gia một chút. Tức là dựa trên biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed thì lãi suất cuối kỳ của Fed là vào tháng 3 sẽ ở mức là trên 5%. Như vậy thì cuộc họp tháng đầu tháng 2 này lãi suất cận dưới của Fed phải đưa lên mức 4,75 đến à, và cận trên lên 5 thì lãi suất tháng 3 mới đi đưa cận dưới lên trên 5. Do vậy, cá nhân tôi để đánh giá Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm cơ chứ không phải là 0,25 như giới chuyên gia đang dự báo. À, có những cơ sở để chúng ta đưa ra nhận định về điều đó. Chúng ta trở lại với những dữ liệu việc làm và những dữ liệu của kinh tế Mỹ trong cả năm vừa một tháng vừa qua Đây, chúng ta sẽ trở lại với những dữ liệu của Mỹ nhé. Chúng ta biết là thứ nhất là chỉ số PMI của Mỹ thì tiếp tục xuống dưới 50. Cái ờ, đây tôi sẽ đẩy về tôi sẽ đẩy về đầu tháng trước. Thứ nhất là cái tôi đang để tuần tôi sẽ chờ chỉnh về tháng nhé quý vị đợi tôi một chút đây đầu tháng trước đây <clears throat> Đầu tháng trước, thứ nhất là chúng ta thấy cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vẫn rất là tốt, vẫn tạo ra 223.000 việc làm. Cái tỷ lệ thất nghiệp thì siêu tốt, 3,5%. Chúng ta biết đây là cái tỷ lệ thất nghiệp tốt nhất trong vòng 20 năm từ thời Tổng thống Donald Trump trước dịch cũng chỉ đạt được cái tỷ lệ thất nghiệp là 3,5% là tốt nhất thôi. Do vậy, nó cho thấy nền kinh tế Mỹ đang rất là mạnh. Cái ưu tiên chống lạm phát của Fed đang được đặt lên hàng đầu. Đấy. Điều này thì nó củng cố cho cái quan điểm là Fed có thể mạnh tay tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất. cp cp của Mỹ thì tuy có giảm xuống 6,5% theo năm. Đấy. Tuy nhiên, mức này nó vẫn khá là xa vời so với mức 3% của Fed kỳ vọng. Các chỉ báo khác thì chúng ta biết là doanh số bán lẻ này, chỉ báo sản xuất PPI này thì cũng đang cho thấy sự suy giảm. Tuy nhiên, mức độ suy giảm nó không lớn nên nhiều khả năng nó chưa tác động mạnh đến cái việc kéo sụt giảm lạm phát. Các chỉ số về nhà ở thì vẫn khá là tốt. Lượng nhà khởi công mới này, giấy phép xây dựng này, Rồi thì uh, doanh số bán nhà mới này cũng đang tăng khá là tốt. Chỉ số PCE Index, chỉ số của lạm phát của Fed thì vẫn tăng 0,3% và đưa cái lạm phát theo năm là 3,9%. Vẫn cách rất là xa cái mục tiêu uh, ờ, 2% của Fed mặc dù là nó đã rời xa khỏi đỉnh 5,3%. Tuy nhiên với những dữ liệu kinh tế từ cái tỷ lệ thất nghiệp, bảng lương phi nông nghiệp đến chỉ số lạm phát lõi lạm phát PCE index của Fed cũng như là cái GDP thì nó đều cho thấy là cái khả năng nền kinh tế Mỹ vẫn đang khá là mạnh và cái mục tiêu kiểm chế lạm phát của Fed vẫn đang đặt ưu tiên hàng đầu. Do vậy, cá nhân tôi thì tin tưởng nếu dựa theo cái biên bản của tháng 12 thì Fed sẽ tăng lãi suất là 50 điểm phần trăm chứ không phải là 0,25 điểm phần trăm. Và nếu mà thực sự cuộc họp vào giữa tuần tới Fed tăng lãi suất 50 điểm phần trăm thì nó sẽ là một cú đánh knock out vào giới đầu tư. Vì giới đầu tư hiện nay đang quá lạc quan, đang kỳ vọng là Fed chỉ tăng lãi suất 0,25% và giới đầu tư đang tiếp tục giải ngân tiền vào những tài sản rủi ro hơn và những tài sản phi USD bán khá là mạnh USD. Tuy nhiên chúng ta xét chỉ số DXY thì chúng ta nhìn thấy là DXY đang có dấu hiệu tạo tạo đáy và đây nhiều khả năng là một cái đáy trung hạn chứ không phải là một đáy ngắn hạn đâu như à, hai cây nến cuối tuần trước đều ra cây nến đảo chiều tuy nó chưa không được đẹp lắm bởi vì quy mô cây nến nó hơi nhỏ so với các cây nến trước đó tuy nhiên vùng 102 103 lại là một vùng hỗ trợ rất là mạnh của chỉ số đô la index chúng ta biết ờ, trước đó này trong vòng 50 năm trước đó mỗi khi đô la index mà vượt qua cái vùng kháng cự mạnh nào đó thì sau nó thành một vùng hỗ trợ rất là mạnh Trước đó chúng ta biết là cái vùng 8889 à, này, đô la index của chúng ta mất từ năm 2006 cho đến năm 2015, mất gần 10 năm, 9 năm mới vượt qua. Thì sau đó khi test trở lại, đô la index chỉ test về vùng 8889 là tạo đáy và đi lên. À, sau đó đô la index của chúng ta, chúng ta biết là từ lúc vượt lên vùng 1 à, vùng 8889 này, vượt lên và sau đó cũng mất 6 năm là từ 2015 đến 2022 mới vượt qua cái vùng giá 101 102 này. Do vậy, bây giờ test lại vùng 101 102 thì cá nhân tôi đánh giá đây là một vùng hỗ trợ rất mạnh và trước mắt là đô la index sẽ bật ngược trở lên. Còn bật tăng đến đâu liệu có tăng trở lại đỉnh 114 hay tiếp tục lập đỉnh hay không thì chúng ta phải chờ xem. Tuy nhiên với cá nhân tôi thì là đô la index vẫn đang trong uptrend. Do vậy nếu nó bật tăng trở lại thì cái việc xu hướng của nó có thể test trở lại 114 115 thậm chí vượt lên trên nữa thì nó sẽ gây áp lực rất lớn lên các tài sản rủi ro trong đó có chứng khoán của chúng ta. Do vậy chúng ta cũng hết sức lưu ý. Xét trên chart kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta biết là đô la index nếu trong trường hợp bật lên thì trước mắt nó sẽ được hút về đường MA 200 ở vùng 106.5. Sau đó thì nó sẽ tìm xu hướng mới sau. Do vậy, với những cái xu hướng như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể cẩn trọng với các tài sản phi USD và các tài sản rủi ro trong đó có chứng khoán. Chúng ta hết sức cẩn thận nhé. Đó là đối với đô la index. À, đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta biết là hiện nay thì chỉ số chứng khoán Mỹ sau khi chạm đến vùng là 2930.000 đã bật tăng trở lại, hiện nay đang đi vùng 3334.000 khá nhiều ờ, nhà đầu tư kỳ vọng là đô la chỉ số chứng khoán Mỹ là vượt MA 200 thì nó đang là tái tích lũy để đi liên tiếp. Tuy nhiên quan điểm cá nhân tôi thì nó lại không phải là tái tích lũy mà tôi đang nhìn thấy cái khu vực này là khu vực tái phân phối để đi xuống cho một chen lớn hơn chứ không phải là tái tích lũy để liên tiếp. Thứ nhất là chúng ta xét trong một cái bối cảnh dài là xét từ khủng hoảng 207 thì từ mức 6.500 hiện nay chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đang 34.000 Đấy, vẫn đang cách đỉnh gần 6 lần nó rất là mạnh chứ chứ nó và nó vẫn đang ở vùng đỉnh điều này nếu bảo nó điều chỉnh xong rồi và đi lên thì nó không phù hợp lắm thứ hai là trong bối cảnh chúng ta biết là Fed tăng lãi suất uh, từ tháng 3 năm trước đến nay tuy nhiên lãi suất của Fed thì chỉ thực sự tăng mạnh từ tháng 9 đến trở lại đây và các khoản vay À, vốn lưu động ngắn hạn của doanh nghiệp từ trước tháng 6 thì lúc đó lãi suất của Fed vẫn ở dưới 1% thì nó không cao. Tuy nhiên đến từ tháng 3 trở lại đây nếu các khoản vay à, vốn lưu động uh, kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng thì nếu vay trở lại bây giờ thì nó đều sẽ trên 5% mà chúng ta biết là từ mức 1 đến mức 5 thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp và nó sẽ bào mòn hết lợi nhuận doanh nghiệp. Thì điều đó là thu nhập của doanh nghiệp sẽ kém đi, lợi nhuận kém đi thì định giá thị trường sẽ phải thấp đi chứ không thể cao lên do vậy à, nếu mà chúng ta nhìn là nếu chúng ta kỳ vọng là chỉ số chứng khoán Dow Jones có thể tiếp tục đi lên và lập những đỉnh mới thì tôi nghĩ là nó nó nó không khả thi và nhiều khả năng là khi doanh nghiệp lợi nhuận đi xuống thì định giá cũng phải thấp xuống và nhiều khả năng đây đang là quá trình tái tích lũy chứ không phải là tái phân phối chứ không phải là tái tích lũy nhé Do vậy, cá nhân tôi đánh giá cái khu vực 33 34 nghìn này đây là đang là khu vực tái phân phối. Sau khi phân phối xong và nhiều khả năng tuần tới nó sẽ có câu trả lời thôi. Một khi break out qua cái vùng MA 200 32.500 này thì chỉ số Dow Jones sẽ hướng đến vùng giá 29.000, thậm chí phá đáy 29.000 thì sẽ hướng đến những vùng sâu hơn. Đấy, trong ngắn hạn thì tôi chưa nhìn thấy khả năng đó, nhưng mà cái xác suất mà phá xuống vùng 29 30.000 là bình thường thôi không không có gì bất ngờ cả do vậy chúng ta cũng phải cẩn trọng đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones thì chúng ta biết hiện nay Dow Jones đang giá mức là PE PE của Dow Jones đang là 20 đây là một mức PE nó cũng cũng tương đối cao không không không hề thấp đâu đặc biệt là trong bối cảnh là lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sụt giảm sụt giảm rất mạnh ờ, kể từ năm nay nhé. Bắt đầu từ quý 2 tôi nghĩ là lợi nhuận sẽ sụt giảm rất là mạnh. Bởi vì sẽ bị ờ, áp lực cái chi phí vốn nó tăng lên. Chúng chúng ta biết là toàn bộ quá trình ờ, tăng lãi suất của Fed năm trước nhưng chưa ảnh hưởng nhiều lợi nhuận doanh nghiệp vì đa phần những khoản vay vốn ngắn hạn và lợi suất lãi suất của các doanh nghiệp năm trước thì vẫn ở mức thấp mà nhưng năm nay thì nó sẽ bắt đầu ở mức cao và chúng ta biết là quy mô các doanh nghiệp lớn đã sa thải bắt đầu sa thải và cắt giảm chi phí cắt giảm về nhân công nó cũng đang thể hiện khá rõ trong tất cả các ngành chứ nó không riêng một ngành nào không chỉ mình ngành công nghệ đâu trong ngành tài chính ngân hàng hay ngành bán lẻ hay sản xuất đều thể hiện điều đó điều đó cho thấy là thị trường ờ, chứng khoán sẽ gặp áp lực điều chỉnh tiếp tục điều chỉnh năm nay thì tôi lại khá lo ngại về cái việc điều chỉnh từ bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến thị trường chúng ta chứ còn bản thân thị trường chúng ta thì tôi nghĩ là năm trước chúng ta như là nếu xét trên bình diện thế giới thì chúng ta như là penny của thế giới á, chúng ta đã giảm trước rồi. Năm nay chúng ta lại sẽ bị giảm kép là khi thế giới là blue chip vào nhịp giảm thì chúng ta lại giảm theo. Rất có thể nên chúng ta cẩn thận điều đó. Đó là xét trên yếu tố định giá thế giới nhé. Còn xét trên nội tại của nền kinh tế Việt Nam thì như thế nào? Thứ nhất, đây chúng ta biết thông tin CPI của chúng ta tháng 1 thì cũng tăng khá mạnh. Cái này thì không bất ngờ bởi vì chúng ta biết tháng 1 của chúng ta là nó vào dịp Tết. Tuy nhiên điều này nó cũng đang cho chúng ta thấy là cái sức ép lạm phát sẽ lớn dần chứ nó cũng sẽ không không không dễ dàng để chúng ta kiềm chế được lạm phát đâu. Cái thứ hai, chúng ta biết là quá trình tiền rẻ kết thúc thì các ờ, startup khởi nghiệp cũng lao đao gần như là thoi thóp và chờ phá sản rất là lớn. Chúng ta biết quá trình tiền rẻ đấy đi qua rồi chúng ta không nên kỳ vọng vào những cái kỳ vọng viển vông mà bây giờ tất cả sẽ phải nhìn đến là thực tại nền kinh tế thực mà nền kinh tế thực thì giờ đã, năm nay sẽ là kém đi có xu hướng xấu đi chứ không phải là tốt lên từ môi trường ờ, quốc tế cũng như là nội tại của Việt Nam do vậy cái thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng hết sức cẩn trọng thứ ba chúng ta biết là các ờ, công ty thì đến quý 4 và quý quý 3 và quý 4 thì cũng đã có những công ty lỗ khá là nhiều và đặc biệt khá nhiều công ty báo lỗ thì điều này nó sẽ tiếp tục duy trì trong quý 1 và quý 2 chưa có vấn đề khởi sắc đâu. À, đấy nên chúng ta cũng không thể kỳ vọng là thị trường chứng khoán của chúng ta có thể bật lên mạnh mẽ. Quá trình uh, tái tích lũy của chúng ta chưa đủ. Do vậy, tôi nghĩ là nếu thị trường lên ngay thì quý vị cũng hết sức cẩn trọng. Có lẽ là quý vị nên xem xét chốt lời danh mục từng phần tùy theo từng nhóm ngành. Cần thận năm nay là không thừa. Nếu quý vị nào từng trải qua cái giai đoạn 2009, 2012 thì quý vị biết là cẩn thận là không thừa. Thứ hai là cá nhân tôi đánh giá năm nay cái sức ép tỷ giá sẽ khá là lớn. Do vậy chúng ta cũng hết sức cẩn trọng nhé. Đây chúng ta trở lại với à, chat biểu đồ về tỷ giá của chúng ta thì chúng ta biết là mỗi khi tỷ giá của chúng ta tăng lên, nhịp đầu tiên luôn có nhịp điều chỉnh mạnh xuống, nhưng sau đó khi nó vượt qua cái đỉnh của nhịp đầu tiên thì nó bước vào quá trình tăng giá rất là mạnh mẽ. Đấy, cái giai đoạn 2008 2009 chúng ta cũng thế vậy. 2008 này chúng ta có một nhịp tăng rất mạnh này. Từ 158 này chúng ta tăng lên 172 này, sau đó chúng ta điều chỉnh về đến 164 này. Nhưng sau đó khi chúng ta bước vào quá trình tiếp tục tăng giá nó rất là mạnh. Nó cũng tương tự như cái khúc cua này của chúng ta thôi. Do vậy tôi nhìn thấy tỷ giá của chúng ta giảm mạnh thì cũng có một điều gì đó nó nó không không không không được báo hiệu nó không được ổn lắm. Đây chúng ta nhìn lại. Chúng ta đang đứng ở mục đấy thôi. Sau giai đoạn ổn định thì sẽ là giai đoạn bứt phá. Nếu năm nay mà tỷ giá chúng ta vượt 25.000 trên một đô nữa thì nó thật sự sẽ là một sức ép rất là lớn đến lãi suất đến ờ, việc khống chế lạm phát của chúng ta lúc đó chúng ta sẽ gặp cái sức ép rất lớn về cái nhập khẩu lạm phát mà chúng ta nhìn nếu xét riêng kỹ thuật nhé thì chúng ta biết là các chỉ báo kỹ thuật mới bắt đầu cắt lên đây là tôi để đồ thị tháng do vậy mỗi khi nó bắt đầu cắt lên thì nó phải kéo dài ít nhất trên 12 tháng chưa có lần nào nó cắt lên sau nó cắt xuống ngay cả đấy đây cũng là một trong cái tín hiệu nó khá là xấu đấy chứ không không hề tốt đẹp đâu Ờ, tất nhiên là cá nhân tôi cũng không mong muốn nhưng chúng ta hãy lường trước kịch bản nếu nó xảy ra nếu điều này thật sự xảy ra thì lúc đó định giá của chúng ta sẽ sức ép khá là lớn bên cạnh đó cá nhân tôi đánh giá là việc Fed tăng lãi suất à, thêm tầm 0.75 ờ, đến 1% thì ngân hàng nhà nước Việt Nam ít nhất cũng sẽ phải tăng lãi suất tương ứng 1% trong năm nay nữa do vậy không kỳ vọng được mặt bằng lãi suất sẽ hạ trong năm nay đâu khá nhiều chuyên gia kỳ vọng là lãi suất sẽ hạ à, với lại chúng ta Ờ, chỉ đạo của chính phủ thì vẫn luôn chỉ đạo ngân hàng là xem xét giảm lãi suất nhưng tôi nghĩ là trong bối cảnh hiện tại thì e rằng hơi khó bởi vì chúng ta nền kinh tế thị trường chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc của thị trường chứ chúng ta không thể nào chỉ đạo bằng mệnh lệnh được chứ nếu chỉ đạo được thì đương nhiên là không ai muốn lãi suất cao không ai muốn kinh tế khủng hoảng gặp khó khăn cả không ai muốn thị trường chứng khoán đi xuống cả nhưng quy luật tất yếu là đến một lúc nào đó nó vẫn phải đi xuống nó vẫn phải tái cơ cấu lại dòng tiền vẫn phải được dồn về địa chỉ những nơi làm ăn hiệu quả chứ không thể nào dòng tiền dồn vào những nơi đầu cơ rồi đi đa cấp sổ đỏ mãi được đẩy giá nhà đất lên mức bong bóng thì không ai có thể chịu nổi được dòng tiền vẫn phải đi sản xuất thử hỏi quý đầu tư ở đây tôi nói thật những nhà đầu tư mà có một vài trăm triệu đương nhiên không sản xuất được gì nhưng những nhà đầu tư có một vài chục tỷ thậm chí đến một vài trăm tỷ có ai nghĩ đến việc mình sẽ đi sản xuất không đúng ạ chứng tỏ cái cái cái môi trường sản xuất hiện nay đang không không có môi trường thuận lợi các chính sách kinh tế của chúng ta đang điều tiết không phù hợp nhà nước đang không xây được hành lang để hỗ trợ cho nền kinh tế thực điều này bắt buộc chính phủ và các cơ quan lập pháp sẽ phải xem xét lại nếu không chúng ta sẽ bị tiêu diệt các ờ, công ty của chúng ta sẽ bị các công ty nước ngoài thâu tóm rồi chúng ta sẽ đi làm thuê trên chính đất nước của chúng ta thôi cái này là đương nhiên vì chúng ta mải mê đi đa cấp mà mải mê đi theo những cái giá trị ảo mà không chú tâm dòng sản xuất thực chúng ta biết rất nhiều thương hiệu lớn của chúng ta đã vào tay các công ty nước ngoài rồi thì hoàn toàn trong thời gian tới khi mà kinh tế khó khăn hoàn toàn điều đó tiếp tục xảy ra thậm chí xảy ra mạnh mẽ hơn do vậy năm nay cá nhân tôi đánh giá sẽ một năm rất là khó khăn tôi quan điểm cá nhân tôi từ đầu năm tôi vẫn nhận định năm nay index sẽ đóng cửa dưới 1.000 dưới mở cửa của năm trước. Năm 2022 chúng ta đóng cửa 1.000 thì năm nay chúng ta sẽ phải đóng cửa dưới 1.000. Đó, cái xu hướng này là xu hướng khó tránh khỏi. Còn ờ, đương nhiên các chuyên gia muốn nói gì thì nói. Nếu theo cái xu hướng thì tôi nhìn kể cả từ Dow Jones đây. Cá nhân tôi nhìn thì năm nay sẽ tiếp tục là một năm giảm giá. Do vậy không có lý do gì mà chúng ta tăng được cả. Đó. Chúng ta nhìn đây, Dow Jones năm vừa qua là một năm giảm giá đó. Mới là năm đầu tiên mà. Tạo ra một cây nến nếu theo đồ thị uh, năm thì nó là một cây nến người châu cố. Các. Nên rất có thể năm nay sẽ tiếp tục là một năm giảm giá. Trên đồ thị 6 tháng thì nó thể hiện khá là rõ nét cái xu hướng này. Một cặp nến đảo chiều bây giờ đang là nhịp hồi thôi. Rồi khi phá qua cái vùng 30.500 này thì nó sẽ là một xu hướng downtrend dài hạn luôn. Mà hoàn toàn có thể hướng đến đáy của nó ở đâu đó ở khu vực mười mấy nghìn cũng là bình thường thì không thể biết được tất nhiên bây giờ chúng ta không nên nói trước nhưng mà chúng ta cũng hãy tưởng tượng trước nếu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra hy vọng là nó không xảy ra SP500 thì nó cũng chả khác là mấy đó chúng ta nhìn đấy SP500 còn yếu hơn Dow Jones xuống phục hồi rất là yếu cơ sau khi tạo cặp nến đảo chiều 6 tháng rồi đó nếu mà hướng đến thì hoàn toàn có thể hướng đến vùng nghìn nghìn năm trăm 1500, 1600, xấu trăm cũng chả có gì bất ngờ cả. Nếu thực sự là khủng hoảng xảy ra, bây giờ chúng ta chưa biết nó xảy ra hay không, chúng ta cũng chưa nói trước được. Nasdaq cũng như vậy thôi. Đây, Nasdaq 100 này còn xấu hơn cả Dow Jones và là S&P 500 luôn cơ. Đấy, mỗi khi xu hướng nó xảy ra hoàn toàn những cây nến 6 tháng sẽ là những cây nến đỏ liên tục cây này chưa thể xanh được đâu bởi vì vẫn đang một xu hướng lao dốc mạnh mà xanh làm sao được à, như vậy thì vn index của chúng ta như thế nào chúng ta nhìn đến vn index của chúng ta đi đấy vn index của chúng ta rồi. sau hai cây nến lao dốc mạnh này ờ, chúng ta sẽ chưa đạt được điểm cân bằng luôn đâu muốn đạt điểm cân bằng nó cần một vài cây doji lăng ngang là ít nhất là doji lăng ngang còn thậm chí nó còn lao dốc mạnh hơn nếu theo đồ thị 5 đây chúng ta nhìn thấy năm vừa rồi vừa là một cây nến giảm rất là mạnh. Do vậy năm nay chưa thể là một cây nến tăng được. Ít nhất nó sẽ là một cây nến doji thì đã may rồi, đóng cửa được cuối năm 1000 thì đã may rồi. Do vậy thời điểm hiện tại hết sức cẩn thận. Theo tôi năm nay cái xu hướng là mua thấp bán cao. Tôi kỳ vọng năm nay là một cây nến doji thôi. Tức là lấy cái điểm 1000 này làm chuẩn. Đấy. VN-Index sẽ cộng trừ tầm 200 điểm thì đấy là mức phù hợp. Đấy là mức lý tưởng đấy còn thực ra thì nó được hay không thì không thể biết được đây là quan điểm cá nhân tôi nhé tôi cũng xin nhắc lại là đây là quan điểm cá nhân nhé tôi phân tích dựa trên cái góc nhìn của cá nhân và đưa ra quan điểm cá nhân tôi không khuyến nghị mua bán nó cung cấp thêm thông tin để quý vị có thêm cái góc nhìn từ đó giao dịch được tốt hơn thôi còn cuối năm chúng ta mới biết được còn đầu năm thì nhận định chỉ là nhận định thôi tương lai là những cái chưa xảy ra những cái gì mà đã xảy ra rồi thì chúng ta thông báo với nhau nó mới chính xác được. Còn tương lai chúng ta chỉ dựa vào những phân tích quá khứ để chúng ta nhận định thôi. Nên cá nhân tôi đánh giá là khu vực hiện tại của VN-Index là một khu vực chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đấy. Xét về yếu tố thông tin, xét về lạm phát, xét về sức ép tỷ giá thì tôi nhìn thấy là bức tranh hiện tại chưa sáng sủa. Đặc biệt là cái việc trái phiếu đáo hạn nhé. Chúng ta nên nhớ cái uh, trái phiếu năm nay đáo hạn gấp 3,6 lần năm trước. Tức là áp lực nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Đỉnh cao đáo hạn trái phiếu của chúng ta chính là năm 2023, sau đó là 2024. 2024 giảm nhẹ hơn một chút nhưng vẫn rất là lớn. Còn 2022 mới là bản nháp thôi. Do vậy những doanh nghiệp nào mà có tiền mua lại trái phiếu thì mua 2022 theo tôi gần như mua hết. Đến 2023 này sẽ ít doanh nghiệp có khả năng mua lại trái phiếu trước hạn. Và đến hạn trái phiếu thì không biết là có trả được hay không hoặc là khất nợ được hay không hay lại xảy ra tình trạng là tuyên bố vớ nợ trái phiếu thì lúc đó hệ lụy nó sẽ rất là khôn lường. Do vậy chúng ta hết sức cẩn thận. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên thị trường tài chính. Đó. Cổ phiếu rẻ vẫn có thể định giá rẻ hơn nữa trước khi nó tăng. Đấy là bình thường. Cái này chúng ta phải hết sức cẩn thận nhé. Năm nay theo tôi là một năm cẩn thận. Cá nhân tôi cũng vậy thôi. Năm nay tôi chỉ mua khi nào index dưới 1.000 thôi. còn bất biết sóng như này. Dưới 1.000 mới tính chuyện canh mua hay không. Còn trên 1.000 thì thôi đứng xem. Có hàng rồi thì nắm giữ không là đứng xem thôi. Không có mua gì mới cả. Còn đặc biệt là đấy là về xu hướng chung nhé. Còn đâu quý vị nên lưu ý là khi thị trường ờ, tăng thì có 80% cổ phiếu tăng theo. Khi thị trường giảm thì có 80% cổ phiếu giảm theo. Do vậy nếu quý vị muốn đầu tư những cổ phiếu nào đó có câu chuyện riêng thì cái này nó hoàn toàn là nó tăng giảm không theo thị trường là bình thường nhé. Những cổ phiếu câu chuyện riêng thì tôi không nói. Đây tôi đang nói thị trường chung và những cổ phiếu thị trường, những cổ phiếu đi theo thị trường chung thôi. Dựa trên những phân tích như trên thì có thể nói là VN-Index của chúng ta hiện nay không phải là điểm canh mua. Đó. Xét về VN-Index thì chúng ta nhìn thấy là xét theo yếu tố kỹ thuật thì VN-Index sẽ có vùng giá là 1130, 1150. Đây sẽ một khu vực kháng cự rất mạnh. Và kiểu gì cũng sẽ xảy ra đảo chiều tại đây. Sau đó thì muốn đi đâu thì đi. Đấy. Xét về yếu tố khối lượng thì chúng ta nhìn thấy nhịp tăng trước khi viên index của chúng ta chạm đáy, cái nhịp tăng từ 940 này lên đến 1001 à, ờ, này, 1095 này thì có dòng tiền rất là lớn ủng hộ. Xu hướng tăng nó khá là vững chắc. Những cái nhịp tăng này à, nhịp tăng này đặc biệt là cái nhịp tăng từ 1065 lên đến hiện tại 1120 không có ủng hộ của dòng tiền điều này nó tiềm ẩn khá nhiều rủi ro hoàn toàn chúng ta hiểu là các cổ phiếu thị trường đang không hút được dòng tiền và dòng tiền đang được hướng vào các cổ phiếu trụ cột có tính chất là điều tiết về điểm số là chính chứ không phải dòng tiền điều này thì ờ, nó cũng đưa ra một cái bài toán là nếu mà chúng ta còn nhớ thì đây cái giai đoạn ờ, VN-Index của chúng ta đạt đỉnh cao khối lượng chính là ở cuối năm 2021 này. Còn giai đoạn đầu 2022, giai đoạn tháng 3 2022 mặc dù viên index của chúng ta được đánh lên vùng 1530 nhưng khối lượng không ủng hộ. Nó hoàn toàn là tín hiệu tăng giá giả. Sau đó thì chúng ta biết rồi, kết cục ừ, về sau thì chúng ta biết rất là rõ. Do vậy nó rất là đau thương. Do vậy thời điểm hiện tại tôi nghĩ là quý đầu tư cũng hết sức cẩn trọng. Tôi nghĩ là cẩn thận. Cẩn thận với những cái bẫy của thị trường. Đấy nếu quý đầu tư nào mà cảm thấy có mua cổ phiếu mà có lời nhiều rồi thì chúng ta cũng xem xét có thể cân nhắc chốt lời cũng như từng cổ phiếu chứ thời điểm này không phải là thời điểm mua cá nhân tôi không đánh giá index trên nghìn mốt là khu vực canh mua bất kể cổ phiếu nào đấy nếu quý vị đang nắm giữ những cổ phiếu có câu chuyện riêng thì quý vị có thể tiếp tục giam giữ kiểu như vậy còn những cổ phiếu nào mà đạt kỳ vọng thì nên chốt lời còn có những cổ phiếu nào định giá rẻ thì bây giờ cũng chả biết được thế nào là rẻ cả tùy theo thôi thị trường nó rất là rộng ừ, tôi sẽ không phân tích riêng từng cổ phiếu cá nhân tôi thì trước đó tôi kỳ vọng là viên index khi điều chỉnh về vùng giá dưới 1.000 này 980 000 này cần một nhịp tích lũy khá lâu ở đây thì sau đó nó sẽ có một nhịp phục hồi khá là vững chắc tuy nhiên khi viên index điều chỉnh về đây không hề có nhịp tích lũy nào và tăng tăng đi lên không khối lượng luôn do vậy tôi cá nhân tôi ở thị trường thì những cái tín hiệu giả và những sóng tăng kiểu này thì tôi cũng gặp rất nhiều rồi cảm giác là thị trường tăng nhưng mà các cổ phiếu thì hầu như giá tăng không đáng kể có rất ít cổ phiếu tăng nếu quý vị cầm 10 cổ phiếu thì có lẽ chỉ có tầm 3 đến 5 cổ phiếu tăng được 10 15% còn nếu 3 năm cổ phiếu hòa vốn 2 đến 3 cổ phiếu lỗ mặc dù thị trường tăng trong những giai đoạn mà thị trường tăng kiểu này thì chỉ cần một hay hai phiên giảm mạnh lấy hết toàn bộ thành quả là xuống toàn bộ là danh mục âm Đấy là bình thường. Nên quý vị hết sức cẩn trọng ở thời điểm hiện tại. Cá nhân tôi thì không đưa ra đánh giá là thị trường sẽ tăng hay giảm đầu năm. Tôi chỉ lưu ý quý vị là khi thị trường tiệm cận đến vùng 1130, 1150 rất nhiều khả năng sẽ xảy ra dịp điều chỉnh. Điều chỉnh mạnh luôn ạ, không phải là điều chỉnh đơn giản. Cũng như cũng không thể biết được, cái này là đang dự kiến thôi. Cũng có thể là nó sẽ lắc ngang ở trên này, chứ để nhà cái phân phối, cái này thì tôi chưa biết được nhưng ở thời điểm hiện tại thì không phải là khu vực lý tưởng để mua hay để vào hàng nếu thời điểm lý tưởng vào hàng nó chính là cái vô khu vực ở quanh 900 này lúc đó tôi đều nhận định từ 950 giờ xuống tôi chỉ khuyến nghị quý vị mua thôi đó còn cơ hội mua thì nó qua rồi bây giờ lại phải chờ thôi bây giờ chúng ta lại phải trở về cái thời kỳ đánh năm hai sóng thôi quý vị lưu ý năm hai sóng thôi nha chờ đợi cơ hội thôi giờ không phải lúc nữa Ờ, năm trước thì chúng ta có sóng quý 3 và quý 4 rồi nhiều khả năng năm nay sẽ là có hai sóng thôi không biết là sẽ sóng rơi vào quý mấy với quý mấy chúng ta chờ đợi thôi đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định tuần đầu tiên của năm mới quý mão 2023 chúc quý đầu tư năm nay sẽ là một năm thị trường sẽ có nhiều phong ba báo táp đấy chứ nó cũng không hề đơn giản đâu nên quý đầu tư hãy đầu tư hết sức thận trọng nhé. Chúc quý đầu tư đầu tư thành công.